Xin chào anh em, à, gần đây có rất nhiều anh em liên hệ với tôi nhờ tôi tư vấn về cái đồ chơi tài xỉu thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em một cái thiết bị mới nhất của năm 2020 thì à, với cái thiết bị này đấy sẽ giúp anh em giành được lợi thế ở mọi sân chơi mà không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé em đến sân chơi của người ta em không cần phải luồn bất cứ gì vào và cũng không phải chạm tay hột anh em đều thể chơi được em nhé đấy rất là ok thì tôi chuẩn bị cho em một số hột trợ đây đây tôi đã thử nước muối cho anh em thì hột thì nổi là hoàn toàn bình thường em nhé tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ thì anh em cũng lưu ý nhé không cần phải chạm tay hột anh em ạ cũng không cần phải đưa bất cứ gì vào rất phù hợp cho anh em làm tay quan đến mọi sân chơi mọi sóng sới thì cái thiết bị này là thiết bị mới nhất của năm 2020 anh em là quan tâm đấy thì có thể là liên hệ với tôi đấy, tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em là mang nắp đĩa quân hột của anh em tới trực tiếp nhà tôi để anh em trải nghiệm kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đây sau đây tôi sẽ sẽ chứng minh với em nắp đĩa quân hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường đây. toàn bình thường anh nhé anh em lưu ý nhé anh em không cần phải chạm tay hột anh em đều thể chơi được em nhé đấy thì như trước đây đấy, em đến sân chơi của người ta thì à, như thường lệ anh em phải luồn nắp đĩa quân hột hay là chạm tay hột đấy nhưng bây giờ thì rất là khó luồn đồ khó và chạm tay hột thì anh em cũng không thể chạm được thì với cái thiết bị này đấy thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của anh em em không cần phải làm bất cứ gì nào em nhé rất là trong nhá Đấy, em rõ Đấy, em rõ rất là trong nhá hoàn toàn là bình thường thì trên tay tôi là thanh nâm châm trắng này thì nâm châm trắng thì rất là hít anh em nhé Đấy. không hít đâu đĩa không vậy đâu thì anh em lưu ý này nếu nó là lắp đĩa quân hột công chuyện ấy em thử nâng châm này thì chắc chắn sẽ hít anh em nhé đấy. đấy những cái bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng anh em tự nên kiểm tra thật kỹ cho tôi anh em ạ vì là làm clip cho anh em thì tôi cũng à, sẽ xin phép là bật cái đồng hồ 4 giờ đi để chứng minh với anh em là clip của tôi nó là hoàn toàn bình thường không cắt ghép không chỉnh sửa gì hết anh em nhé đây tôi sẽ để đây anh em đấy thì đây cái thiết bị này nó rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt đấy anh em có thể để đâu cũng được anh em nên để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó nhất anh em nhé đây sau đây sẽ bật máy lên này và test thử cho anh em anh em lưu ý tôi này máy báo một rung anh em xì máy báo hai rung anh em cài đấy như cái tiếng này đây máy báo một rung anh em xì của tôi xíu này chín nút này đây nó hơi cập quanh nhị tuyển dụng lên đây Đấy, anh em có thể sóc nhẹ hay sóc mạnh hay sóc dài đều được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi tài này 11 nút này đấy thì với thiết bị này thì là nắp đĩa dính được quân hột dính được anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút này đấy thì à, nhiều anh em có hỏi tôi là hột ờ, đua hột bo đấy thì à, em có chơi được không thì xin thưa em là mọi hột đều chơi được em nhé thì cuối video tôi sẽ nói rõ hơn về cái nguyên lý hoạt động của cái thiết bị mới nhất này đấy máy báo một dung đây em xíu tôi xíu này 10 nút này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé Đấy, máy thì rung rất là êm thôi nên anh cứ yên tâm em để trong người một mình anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó nhé đấy như cái tiếng này đây máy tiếp tục báo một rung anh em ấy xỉu của tôi xíu này 8 nút này rất ok nhé rất ok đây là cái thiết bị mới nhất khẳng định với anh em là mới nhất đẳng cấp nhất ở cái thời điểm hiện tại em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo hai rung anh em ấy tài tôi tài này 11 nút này rất là ok nhé thì à, cái thiết bị này đấy nó nó có tên gọi là máy đo âm thanh hột tài xỉu đấy vì bản chất cái cái hột tài xỉu như em biết rồi đấy nó có 6 mặt khác nhau thì đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa này nó sẽ tạo ra 6 âm thanh khác nhau kể cả những hột bo phá góc cạnh thì bản chất của nó vẫn là như nhau thôi anh em nhé không ảnh hưởng gì đấy cho nên là hột chợ hay hột câu chuyện đều được em nhé khi mà nó rơi xuống đĩa này nó sẽ phát ra cái âm thanh đấy thì cái máy này nó sẽ đo cái âm thanh đấy và nó sẽ nhận biết được cái âm thanh phát ra đấy là của mặt nào đấy và nó sẽ phân tích nó báo dung cho em biết được tài xỉu của anh em nhé đấy thì với cái máy này ấy, anh em đến sân chơi người ta thì anh em có lưu ý cho tôi này cái khoảng cách anh em ngồi là cái khoảng cách nhà phải hợp lý nhất đó là một mét rưỡi đổ lại đấy là cái điều quan trọng nhất em nhé vì bản thân nó là nghe âm thanh để phân tích và báo dung cho em biết được tài xỉu thì anh em muốn sử dụng nó thì anh em phải để nó nghe được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra thì máy nó sẽ phân tích được em nhé cứ tai anh em nghe được là máy nghe được đấy đấy, đấy. một lần nữa đấy, khẳng định với em cái thiết bị này đấy không có một cái máy móc nào phát hiện ra anh em để trong người nên anh em cứ yên tâm thôi anh em cứ áp dụng vào mọi sân chơi của anh em